à, đây là ba cái dây dầu thì à, bao gồm có hai cái dây dầu ra cầu và một cái tê chia lên cái tổng phanh thì ở đây không có tổng phanh nhá có một cái bình dầu này thì các bạn làm bình dầu lớn hay bình dầu bé thì à, tùy các bạn và thứ hai nữa là cái à, tổng phanh của các bạn ấy thì à, sử dụng cái tổng à, cho hai bánh hay là cho bốn bánh thì cái đấy là do các bạn là thiết kế xe cái bộ cầu này thì à, sức chịu tải của nó là 3 tấn sức chịu tải của cây cầu các bạn nhé là 3 tấn còn cái sức tải của cái động cơ và 3.000W và cái bộ điều khiển này đây là cái cầu 60V à, 3.000W thì các bạn chạy số chậm thì tối đa nó khoảng một tấn rưỡi à, và nói chung khi mình chạy ở cái sức à, vừa vừa thì nó bền hơn đấy còn cái cầu thì rất là bền rồi cầu này sử dụng cái à, dòng à, tăm bua là 5 ốc các bạn ạ đấy. đây cái à, tăm bua của nó là sử dụng tăm bua 5 ốc cái tim ốc này của nó thì chéo 8 cái tim ốc này là từ con ốc nọ sang con ốc kia là 8 cm và dùng 5 ốc cái à, đường kính tăm bua này thì à, nó là 220 tức là sử dụng cái má phanh 220 đấy à, tốc độ động cơ là 13.500 vòng trên phút đấy thì à, hiện tại thì cái dòng cầu này bên em là có 3 loại là 1 m 1 m 1 và 1 m 2 thì các bạn cần loại nào thì à, có thể đặt hàng loại đó Đấy đây là cái à, vị trí cần kéo số đây còn à, dây này là dây phanh tay này Đấy, dây phanh tay các cầu này ví dụ như rộng 1 mét thì các bạn lắp bánh nó sẽ lên 1 mét mốt à, mọi chi tiết đặt hàng thì à, xin liên hệ qua số điện thoại à, được để ở dưới phía dưới màn hình hoặc là dưới phần mô tả Cảm ơn các bạn đã xem video